không ăn đâu Mình chỉ đi cùng thôi Xin chào mọi người, mình lại đi ăn đây và hôm nay mình ăn uh, Pizza Hut Mình cùng em mình đi ăn Pizza Hut mình đã order một chiếc bánh pizza nhỏ, một uh, suất mì Ý, mì hải sản nào Hoàng? Ừ. Một mì hải sản và mình đăng ký tài khoản VIP của, của Pizza Hut thì mình được tặng một bát súp súp nấm súp nấm gà và uh, mình còn order thêm một suất uh, đồ rán gọi là như kiểu là có có gà rán có khoai tây chiên uh, cái gì nhỉ ừ, có mấy cái đồ rán gì đó thịt gà thì mình không ăn đâu mình chỉ đi cùng thôi mình sẽ ăn cái suất uh, miễn phí đó ở đây suất miễn phí đã ra xì xì đây là suất miễn phí có được từ uh, thành viên VIP trị giá 23 tệ. You wanna try? Ăn thử mà biết về nấu Iran Mình không ăn đâu, mình không ăn đâu Theo nó béo béo, ngậy ngậy, ngon Ăn thử đi Hoàng Đang chơi game mà không nhìn à Nope để dành ăn từ từ ăn thử đây nóng lắm đấy Xin xè Đây Đây là mì hải sản Mì hải sản Đợi đi chụp ảnh đã tu tu tu tu mình chỉ ăn một đấy thôi à, xì xì ôi trời ơi đây các bạn mình đã được tặng à, không phải tặng đâu mà được mượn được à, nhân viên đã cho mình mượn vì mình thấy biết mình quay clip ờ, biết mình quay clip nên là đã cho mượn một chiếc uh, chiếc uh, giá điện thoại nhưng mà cái giá này nó hơi nghiêng vâng ạ hơi nghiêng mình không mình không để lên đây được Thôi cảm ơn lòng tốt của các bạn Cho Hoàng mượn thế thì cảm ơn lòng tốt của bạn nhân viên vậy. Không ăn đâu, đừng có bỏ cho em Không ăn đâu, đừng có bỏ Tôi làm cân xuất sắc kinh vị ấy. nhưng mà ăn mì béo lắm Và ngày hôm nay chỉ uống trà Giờ ăn miếng mì ý và giống như kiểu là Bụng Tuyền nó rất là vui vẻ ấy không? Chào đón Nồng nhiệt Mình không ăn đâu Mình chỉ đi cùng thôi Không ăn đâu, đừng có bỏ cho em Hầm gà với lại nấm không? Cực kỳ thích cái món này Súp Món súp này Ăn mai nấu luôn cho Nấu nhá, mai nấu nhá Yeah có bằng chứng không chối đâu ăn ăn đến vị ăn giả vờ nghĩ xem cái vị nó như thế nào để được ăn thêm miếng nữa nấm này nấm gì đấy nấm này nấm gì đây các bạn nó chiếm luôn cái bát canh của mình xem là nó như thế nào 谢谢。ăn nấu biết là vị của nhà sâu lắm. Ừ, ờ, sâu bà, sâu bà,谢谢。Yeah. Đợi tí nha, chụp ảnh nha. Cái tôm đây. Thịt gà đơn giản nó chỉ là thịt gà Dưa cá trọng à Chua mực À chua mực Chua mực, chua mực Dâu mực Dâu mực Đấy à Giao dạ thư à, anh ấy để hỉ rồi bé Không đi ra bé này, có lẽ ít nhất phải được bằng visa nhà mình À bé á ừ. <laughs> Đi anh 难怪。 À, sau khi ăn à, xong một à, suất pizza một suất mì ý và một nửa cái đĩa đồ rán với cái bát canh đó thì em trai mình đã rất muốn uống coca không thể nào đợi đây khởi lương chưa bật chiếu không đối đây khởi lương chưa bật chiếu chưa um, à, không <laughs> chưa đấy thấy chưa đã gọi một cốc coca vì một phút nông nổi, anh ấy đã order một cốc coca trị giá 17 tệ 17 khoai chén. Giá vay miền mãi tôi sợ. Giá vay miền mãi Lạng khoai chén. 我告诉你们，以后你们请。谢谢。Và, <laughs> và đây là cốc coca 17 tệ. Tân tân tân tân. Được thêm một miếng. Coca tươi, phải nói thế cho mọi người hiểu. Ờ thêm coca một miếng tươi. chanh thêm một miếng chanh và một ít đá mình nói thì đây là coca tươi tươi hay là thối gì thì cũng 17 tệ đây là cốc coca bảy tệ mới đầu thì một miếng chanh bây giờ ra thêm hai miếng chanh thêm mãi thêm một miếng chanh rồi ok bây giờ mình sẽ kết thúc đoạn video tại Pizza Hut ở đây Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào một quán ăn tiếp theo Xin chào Đẹp chưa? Bây giờ mục đích hôm nay chỉ là đi ăn rồi về thôi nên là mình bây giờ sẽ lên xe buýt để về Mình phải đi sang kia đã Hoàng Để bắt chuyến 128 bên kia kìa Hoặc là đi đi bộ dọc ở đây xuống để bắt 128 với 390 luôn <laughs> Thôi <laughs> Lần đầu tiên <laughs> Lần đầu tiên cá sai lầm à, 17 tệ và lại còn cha bim thêm đá quá sai à, lầm quên nào quên mọi người nhớ nhấn like và subscribe cho mình nhé phải nhớ follow Instagram và Facebook nữa đấy nha Thank you. Love you.